anh vô vang chỉ còn mỗi anh cùng ngày tháng ở đây không còn em từng ngày anh sống vẫn như vậy thôi mỗi sáng thức dậy lòng luôn nhớ em như những giây mê thật ta đã cùng nhau người về nơi ấy người có khỏe không anh ta yêu thương người có tốt không nghĩ về em khi vượt qua hàng trăm bão giông trên đời chẳng bão giông trên đời